Kính thưa đại chúng, hành động thiêu thân của Hòa Thượng Thích Quảng Đức để lại cho chúng ta, Tăng Ni và Phật tử rất nhiều bài học to lớn và vô cùng ý nghĩa. Và bài học thứ 10 là bài học từ trái tim của Ngài. Ngài để lại trái tim, trái tim này minh chứng cho Phật Pháp thật sự là linh ứng, Phật Pháp thực sự là cao siêu và mầu nhiệm đủ để cho muôn đời nhân thế tin được Phật Pháp là chân thật, không hư dối. Phật Pháp là con đường duy nhất cứu chúng sinh thoát khổ. Trái tim của Ngài thực sự là vĩ đại. Đấy chúng ta thấy ông mật vụ, trùm mật vụ Trần Kim Tuyến phải đến đến và quỳ xuống lạy trái tim của Ngài. Và ông nói là thật sự đây là trái tim bất diệt, không thể cháy. Cho vào lò điện hơn 4.000 độ mà không thể cháy, chúng ta thấy. Trái tim của Ngài chính là kết tinh tâm nguyện, trí chứng, định lực của Ngài đấy. Nên trái tim ấy trở thành kim cương bất hoại, không ai có thể hiểu nổi thưa đại chúng. Cũng là một trái tim như bao nhiêu trái tim của mọi người, cũng bằng máu và thịt thôi. Tại sao mà lại thiêu đến hàng ngàn độ như vậy không cháy? Trong khi xương thịt thì cháy rã hết. À? Ai tin nổi thưa đại chúng? Đó mới là sự vi diệu mầu nhiệm của Phật Pháp. Đúng không đại chúng? Ừ. Kính thưa đại chúng, Phật Pháp thực sự là mầu nhiệm, nhưng mà lại không hoàn toàn mê tín chút nào. Trước đây Phật Pháp chúng ta bị mang tiếng là mê tín, là thế này thế khác, nhưng không phải họ không hiểu được những cái mầu nhiệm của Phật Pháp họ nói là mê tín. Nhưng Phật Pháp là chân thực, là chân lý, nhưng rất màu nhiệm, chân lý này rất màu nhiệm, thưa đại chúng. Cái vũ trụ Pháp giới của chúng ta, bản chất của nó đã là màu nhiệm rồi. Đại chúng có thấy không? À, đấy. Ai mà chế tạo ra được một cái lá, ai làm ra được một con sâu, chưa có cái máy nào, cái nhà máy, nhà xưởng nào làm ra được một con sâu, giống như con sâu thật. À, tuy làm ra người máy nhưng cũng chưa giống như người thật được đâu, thưa đại chúng thế nhưng mà cái pháp giới này nó làm ra được đấy đấy là sự mầu nhiệm đấy còn bao nhiêu cái mầu nhiệm nữa chứ à, chúng ta không thể coi mầu nhiệm là mê tín được à, chúng ta đừng đánh lộn giữa tâm linh và mê tín à, mê tín khác với tâm linh tâm linh là chân thật mà phật pháp là tâm linh nghe không đấy trái tim của ngài thực sự là minh chứng cho cái sự tâm linh mầu nhiệm của phật pháp Thế cho nên trái tim này bây giờ trở thành báu vật của Phật giáo Việt Nam và cũng trở thành một báu vật của quốc gia chúng ta, của đất nước chúng ta. Ở đây Thầy tin là nếu chúng ta cung kính đảnh lễ trái tim này, chắc chắn chúng ta cũng được rất nhiều phước báu. Và Thầy còn tin rằng nếu khi mà đất nước chúng ta khó khăn hay là lâm nguy mà chúng ta biết hướng về trái tim của Bồ Tát Thích Quảng Đức, chúng ta đành lễ, chúng ta cúng dường, chúng ta cầu nguyện thì Thầy tin rằng nó sẽ có sự linh ứng mầu nhiệm vì nó tương hợp với cái nguyện của Ngài. À, khi Ngài thiêu thân, Ngài nguyện, nguyện làm sao? Cho đất nước được thanh bình, nhân dân được an lạc. À, bây giờ khi đất nước có sự cố. À, ví dụ như bây giờ đang, đất nước chúng ta đang có cái dịch Covid như này, mà chúng ta biết hướng về trái tim của Ngài mà đảnh lễ, à, mà cúng dường và cầu nguyện, Thầy rất tin rằng cái lời nguyện của Ngài nó sẽ cảm ứng và sẽ có tác dụng. Đấy, thưa đại chúng. Kính thưa đại chúng, trên thế giới có biết bao nhiêu là tôn giáo nhưng mà sự thực là không có một tôn giáo nào có hiện tượng xá lợi cả. À, trái tim của Hòa Thượng Thích Quảng Đức là xá lợi, là phần dục thân của Ngài còn lại sau khi mà hỏa táng. Đấy là xá lợi đó. Ừ. Và duy nhất chỉ có trong Phật giáo mới có hiện tượng xá lợi thôi. Điều đó nói lên cái gì? Nói lên rằng Phật giáo là chân thật, là chân lý đúng đắn. Đức Phật là bậc tối thượng trí tuệ, toàn giác, thấu suốt viên mãn. Ngài chân thật tu, chân thật chứng và để lại những lời dạy chân lý. Chân lý ấy chính là con đường cho nhân loại đi đến chỗ hết khổ. Mọi điều trong Phật Pháp đều là chân thật, không hư ngụy, không giả dối. Ngay trong năm giới của Phật tử chúng ta wow, đã có cái giới là không được nói dối rồi. À, phải sống chân thật rồi. Đúng không quý Phật tử? À ngay giới của Phật tử đã không được dối rồi. Cho nên Phật Pháp chúng ta tất cả đều là chân thật. Ai sống theo Phật, ai hành theo Phật, người ấy đều là người chân thật hết. Và mọi việc ở trong Phật giáo xuất hiện đều là từ sự chân thật này mà có ra. Không phải là làm màu, không phải là ngụy trang, không phải là giả dối, không? không phải làm màu, ngụy trang, giả dối với ai để làm gì. Những sự mầu nhiệm trong Phật Pháp cũng đều là chân thật như vậy. Đó kinh thưa đại chúng, chúng ta đã được chứng kiến, được thấy xá lợi của Đức Thế Tôn. À, sau khi Ngài nhập Niết Bàn, thì Ngài để lại xá lợi vô số, vô số xá lợi. Rồi các bậc Thánh Tăng cũng còn lưu lại vô số xá lợi. À, à, gần đây, á, à, như là ở à, Trung Quốc thì có nhục thân xá lợi của các vị tổ như Lục Tổ Huệ Năng, ở chùa Nam Hoa ở ờ, thị trấn Tào Khê ở Quảng Đông, Trung Quốc. Đó. Rồi sáng lợi của một loạt các vị tổ sư khác, tổ đơn điền, à, nhiều lắm. Ở Việt Nam chúng ta thì có sáng lợi toàn thân của hai vị thiền sư Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường ở Chùa Đậu, ở Thường Tín, Hà Đông cũ, bây giờ là Hà Nội đó, hơn 400 năm rồi mà vẫn còn, nhất là nhục thân của Hòa Thượng. Vũ Khắc Minh còn nguyên vẹn luôn. Đấy, thưa đại chúng. Thế rồi xá lợi nhục thân của Hòa Thượng Như Trí ở Chùa Tiêu Sơn, của Thiền Sư Chuyết Chuyết ở Chùa Phật Tích. À, đó, thưa đại chúng, đấy là những cái gì? Tại sao mà để mấy trăm năm không phải ướp, thưa đại chúng, không phải dùng một cái thuốc gì cả, mà thân thể các ngài vẫn còn? À, đấy của lục tổ Huệ Năng là hàng nghìn năm nay rồi, vẫn còn. Đó. Thế thì nó là cái gì? Cái này nó chính thực là những cái mầu nhiệm của Phật Pháp. Các tôn giáo khác không thể có được cái, cái hiện tượng này, thưa đại chúng. Đó. Vì Phật Pháp là chân thật tu thì chân thật chứng, Những cái đấy nó là chân thật, thưa đại chúng. Ừ. Bước chân vào Phật Pháp chúng ta phải thực hành sự chân thật rồi. Sống chân thật, hành chân thật, không? không được hư dối không được ngụy trang cái gì cả đó cho nên cái sự chứng đạt này là chân thật ừ. đấy thưa đại chúng ừ. như hòa thượng tuyên hóa đấy mà đại chúng thấy ừ, hòa thượng tuyên hóa thầy cũng nói là một vị thánh tăng thời cận đại hòa thượng làm rất nhiều việc đặc biệt mà hòa thượng quy y cho các con rồng và sai các con rồng ấy nó làm mưa khi hòa thượng sang mỹ đấy thì cái bệnh viện của bang california nó mất nước cho nên là phải bỏ hòa thượng cho mua lại cái bệnh viện đó rồi đến bệnh viện đó thì hòa thượng cầm gậy chỉ chỗ nào là chỗ ấy có nước xuất hiện ai cũng ngạc nhiên thế về sau hòa thượng nói đấy là do những con rồng nó đi theo hòa thượng nó làm ra ra nước đấy thì đại chúng thấy chúng ta có tin nổi không nếu một người bình thường không biết Phật Pháp thì có tin nổi cái chuyện này không? Không thể tin nổi. Nghe Trước đó bao nhiêu kỹ sư đi khoan thăm dò không có nước, nhưng Hòa Thượng cầm gậy đến chỉ chỗ nào chỗ đó có nước. Đấy, đại chúng thấy có màu nhiệm không? Rất màu nhiệm. Rồi Hòa Thượng tổ chức những cái lễ cầu mưa và trời đang nắng trang trang này mà cầu trời mưa thật. Đó. Mưa ngay. Thì đấy là cái gì? Không phải là linh ứng, là mầu nhiệm hay sao? Mà muốn linh ứng thế phải từ cái tâm thật tu, thật chứng mới có thể được. Ừ, thật đó. Và qua cái việc này chúng ta mới thấy chỉ có Phật Pháp mới cứu được thế giới. Và Phật Pháp là con đường chân thật, không huyễn hoặc, không mê hoặc ai. Phật Pháp rất khoa học nhưng cũng rất nhiệm màu. Wow không mê tín nhưng rất là linh ứng. Đó. Đức Phật là bậc Thầy tâm linh của tất cả chúng ta. Đó. Ngài giác ngộ sáng suốt hoàn toàn, bất khả tư nghỉ. Ngài chỉ cho nhân loại cái con đường thoát khổ, Ngài cứu nhân loại bằng cách chỉ cho chúng ta con đường thoát khổ. Chúng ta có đi hay không đây này, à, nhân loại có đi hay không thôi. Ừ. Chúng ta hãy đi theo Ngài hãy theo bậc thầy sáng suốt này à, hãy theo bậc thầy trí tuệ nhất này ngài chính là cái người cứu thế gian chúng ta thầy mong mỏi tất cả nhân loại hãy làm theo lời dạy của đức phật để tự cứu chính mình và cứu cả thế giới này